Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bảng tin. 5 lý do nên sử dụng alpha lipid mỗi ngày. Alpha lipid là sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện cho cả gia đình. Vậy 5 lý do tuyệt vời đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nhé. Lý do thứ nhất đó là trong sản phẩm alpha lipid chứa một hàm lượng kháng thể tự nhiên IgG rất cao, với hơn 8.400 mg kháng thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch vô cùng hiệu quả. Hiện nay các giải pháp tăng cường miễn dịch thì rất nhiều, nhưng đây là giải pháp vô cùng hiệu quả, giúp tăng cường hệ miễn dịch trực tiếp qua đường uống một cách an toàn. Từ đó giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, phòng bệnh và hỗ trợ điều trị một số bệnh rất hiệu quả như bệnh suy giảm hệ miễn dịch mắc phải, suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh, bệnh về đường hô hấp, bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm. Lý do thứ hai là trong sản phẩm alpha lipid chứa một hàm lượng canxi tự nhiên cũng rất cao với 28.000 mg canxi. Tỷ lệ này có thể cao gấp đến 10 lần so với các sản phẩm sữa thông thường trên thị trường hoặc so với rất nhiều sản phẩm bổ sung canxi khác. Nếu như chúng ta đang sử dụng sản phẩm nào để bổ sung canxi thì đây sẽ là sản phẩm thay thế vô cùng hiệu quả. Điều đặc biệt là với canxi này là loại canxi ion giúp cho chúng ta hấp thu canxi rất cao, cùng với công nghệ alpha lipid giúp hấp thu đến hơn 90%. Điều này rất là tuyệt vời, đặc biệt là với những người có vấn đề liên quan đến thiếu canxi như loãng xương, có rút cơ, hay bị chuột rút, giấc ngủ không tốt, tim mạch, tê tai, tê chân, máu không lưu thông tốt thì sử dụng sản phẩm này hỗ trợ rất hiệu quả. To thứ ba, ngoài hai thành phần kể trên, trong sản phẩm alpha lipid còn chứa hàm lượng lợi khuẩn rất cao, với hơn 28 tỷ lợi khuẩn có trong sản phẩm này sẽ hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, tiêu hóa thức ăn nhanh và góp phần đào thải độc tố và từ đó giúp nâng cao miễn dịch đường ruột. Với mỗi một ly chuẩn 16 gram mỗi ngày sẽ cung cấp một tỷ lợi khuẩn cho cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa. Lý do thứ 4, trong sản phẩm alpha lipid có đầy đủ các loại vi chất. Các vi chất này rất cần thiết cho hoạt động cơ thể như hàng ngày như vitamin C, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống cảm lạnh, làm da hồng hào, chống nếp nhăn. Vitamin B3 giúp duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và cải thiện việc tiêu hóa. Vitamin E có tác dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa da, giúp trẻ hóa làn da, làm da mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn. Vitamin B5 giúp giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ, chống lão hóa. Vitamin B6 có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ sơ vữa động mạch, giảm cho lethezon, ngừa sỏi thận. Vitamin B1 bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng chống bệnh Alzheimer, hỗ trợ tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Vitamin B2 giúp phòng chống các bệnh phát ban, đỏ rác mạc mắt, viêm loét miệng, lưỡi, bảo vệ tế bào thần kinh. Axit folic tức là vitamin B9. Đây là một chất rất cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào cũng như sự hình thành của tế bào máu, giúp sản xuất và duy trì các tế bào mới và đồng thời giúp ngăn ngừa biến đổi gen ADN có thể dẫn đến ung thư. Ngoài ra, axit folic có thể ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh thai nhi, như các trường hợp sảy thai, sinh non, suy dinh dưỡng bảo thai hoặc trẻ mới sinh ra mắc các bệnh về tim mạch, hở hàm ếch. Bên cạnh đó axit folic đóng một vai trò rất quan trọng cho việc phòng tránh bệnh thiếu máu, cung cấp các tế bào máu cho cơ thể. Biotin còn gọi vitamin B7 hay vitamin H, giúp ngăn ngừa rụng tóc, chân tay tê cứng, vải đỏ quanh mắt mũi, miệng, tốt cho tim mạch. Vitamin D tăng cường khả năng hấp thu canxi và phát phát ở đường ruột. Vitamin B12 có tác dụng trong quá trình trao đổi chất, giúp hệ thần kinh và não bộ hoạt động bình thường. Sắt, sắt cần thiết cho việc sản xuất tế bào máu đỏ, mang oxy đi khắp cơ thể con người. Ngoài ra, sắt giúp tăng cường năng lượng và thúc đẩy sự trao đổi chất. Vì vậy, thiếu sắt, bạn sẽ thiếu máu, đau đầu, rụng tóc. Magia, magia là khoáng đóng vai trò xây dựng hệ miễn dịch và hệ thống thần kinh mạnh mẽ. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng sản phẩm này sẽ bổ sung đầy đủ vi chất mỗi ngày, giúp cơ thể phòng một số bệnh kể trên. Lý do thứ năm, đây là lý do quan trọng nhất mà chúng ta nên sử dụng sản phẩm alpha lipid này. Đó là tập đoàn New Image là đơn vị duy nhất trên thế giới sở hữu công nghệ alpha-lipid. Nhờ công nghệ alpha-lipid vô cùng đặc biệt này, giúp cho bảo toàn hoạt tính sinh học của tất cả các thành phần trong sản phẩm. Công nghệ alpha-lipid giúp phức hợp được nhiều thành phần lại với nhau. Cũng chính nhờ công nghệ alpha-lipid giúp hấp thu rất cao, tỷ lệ hấp thu của sản phẩm lên đến hơn 90%. Vậy nên việc chúng ta sử dụng sản phẩm như thế nào, chúng ta uống cái gì, ăn cái gì rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu như chúng ta hấp thu mà kém thì phần còn lại nó sẽ trở thành rác trong cơ thể chúng ta và tạo áp lực rất lớn cho cơ thể chúng ta phải đào thải ra ngoài. Một sản phẩm tích hợp nhiều thành phần quý với hàm lượng cao và tỷ lệ hấp thu cao giúp cho chúng ta cải thiện được hệ miễn dịch, giúp cho chúng ta cải thiện được hệ xương khớp và 147 vấn đề sức khỏe liên quan đến thiếu hụt canxi, giúp cho chúng ta cải thiện được hệ tiêu hóa. Đây là một điều vô cùng, vô cùng tuyệt vời. Trên đây là 5 lý do mà chúng ta nên sử dụng alpha lipid mỗi ngày. Quý vị vừa nghe xong bảng tin 5 lý do bạn nên sử dụng alpha lipid mỗi ngày. Nếu thấy video này có hữu ích thì hãy like, đăng ký kênh để nhận được những bảng tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công.